Yeah, fam. Im. Up again. Lẹ lên thôi yeah. Trái khăn lẹ lên hút đi okay. Lý đình thu rồi đó Quý đình also thu Số mắng là Thấy cắn Lẹ thấy cẳng hút đi ở yên mau ui có lẽ luôn đi định chơi kỳ cục kìa lên sa phía tội té bùm má. phía cao ôi là trời ơi chơi kỳ vậy má rồi nuốt đi phía nè chỗ nuốt đi cháy rồi lại lên điên phém rồi nè phép họ đu phép flow tin chén ở hè Yeah, đưa phé để cho quý làm, Rồi, nu phía nè, mau lên Phía, nữa Phía say